Ok, đây là văn phòng Skynex Việt Nam. À, công ty chúng tôi chuyên về phát triển các cái giải pháp về vui chơi giải trí. Và hôm nay thì Vũ sẽ nói với các anh chị về một mô hình rất là mới đó là kit cà phê bây giờ đang rất là thịnh hành và đó sẽ là xu hướng của trong vòng 3 năm tiếp theo. À, một mô hình rất là mới và hôm nay sẽ ghé thăm văn phòng của Skynex và cùng xem các cái thiết kế của chúng tôi đang thực hiện như thế nào. Để nói về mô hình à, Kit cà phê thì bây giờ chúng ta có thể kể đến trong Sài Gòn đó là những khu vui chơi như là Lilliput, Lollipop, uh, Cáo hay là Pekabu thì nghe những cái tên như vậy chúng ta đã thấy nó gần giống như là những cái tiếng của tiếng Hàn Quốc đúng không ạ? Thì đúng thực ra là những khu vui chơi như này được uh, phát triển từ ờ, Hàn Quốc rất là nhiều năm trước đây rồi và gần đây thì theo cái những cái người Hàn Quốc sinh sống tại Sài Gòn đặc biệt là ở những khu như là Phú Mỹ Hưng thì họ à, thiết kế ra những cái à, khu mà quán cà phê trong đó kết hợp khu vui chơi trẻ em à, rất là nhiều tuy nhiên là nó mới chỉ có phổ biến ở trong những cái địa phương những cái địa bàn như là bên quận 7 có nhiều người chung Hàn Quốc sinh sống đặc điểm của những cái khu như này đó là phục vụ những cái gia đình mà ví dụ như là ba đi làm Ờ, và mẹ thì sẽ ở nhà và chăm sóc các con cái như vậy thì cái mô hình nó sẽ rất là khác so với những mô cái cái phong cách thiết kế về khu vui chơi trước đây đó là làm sao phải gắn kết giữa phụ huynh ờ, những người mẹ và em bé chơi với nhau một cách rất là gần gũi nó không có khoảng nhiều khoảng cách ờ, như là những cái khu vui chơi trước đây chúng ta đã từng thiết kế hay là đã từng thịnh hành trước đây thì bây giờ xin mời Cả nhà sẽ cùng ghé thăm văn phòng và phòng thiết kế của SkyNet để chúng ta tìm hiểu về mô hình này. Đây là phòng kế toán Còn đây là team thiết kế Bây giờ thì chúng ta sẽ xem là Một cái mô hình kit cà phê sẽ được thiết kế như thế nào Cường em mở cái file kit cà phê Đây là Doodoo kit này. trần đây thì đây là một cái à, phối cảnh bóc trần của trong quá trình thiết kế 3D thì à, với cái mặt bằng này nó là à, cải tạo từ một ngôi nhà cũ ngôi nhà cổ nằm trong khu phố cổ của Hà Nội nên là bị chia ra thành rất là nhiều phòng thì mọi người cũng thấy đây là một trong những khó khăn của những người làm thiết kế đặc điểm của khu vui chơi kit cà phê đấy thì nó hay ở chỗ là cải thiện được so với các khu vui chơi kiểu cũ đó là nó đặt trọng tâm là vui chơi và những cái tiện ích nằm ở bên xung quanh những tiện ích thì sẽ bao gồm là khu cà phê dành cho cha mẹ khu uh, có thể là cũng là một khu uh, spa dành cho mẹ và khu cà phê đọc sách dành cho bố mọi người cũng thấy là trong khu vui chơi này thì có một cái khu chơi spa dành cho à, những người mẹ ý nghĩa của kit cà phê đó là cùng học cùng chơi và cùng làm việc với nhau tất cả đều là không gian mở hết từ những phòng mà spa dành cho mẹ à, đến những khu vui chơi dành cho bé thì đều là những cái không gian mở và nó kết nối gần nhau ở giữa cha mẹ con cái theo cùng một cái ý nghĩa đó là cùng học cùng chơi và cùng khám phá đây là một thiết kế của bên Skynet đang trong quá trình thi công người thấy thì cái đặc điểm là bị chia ra thành rất là nhiều phòng và gần như là khó thiết kế Cảm ơn anh chị đã ghé thăm văn phòng của Skynex. Hôm nay chúng ta cũng đã tìm hiểu một mô hình mới đó là kit cà phê. Đây sẽ là mô hình rất là thịnh hành ờ, tại Việt Nam trong vòng từ 3 đến 5 năm tới cũng giống như là nó đã thịnh hành tại Hàn Quốc và tại Australia. À, xin ờ, cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại trong các anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào.